Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Có lẽ trong ký ức của những người sống lâu năm ở thủ đô Không thể quên một phía đông Hà Nội phát triển rực rỡ một thời Với khu phố cổ 36 phố phường Nhưng sự phát triển ấy lại bị giới hạn bởi dòng sông Hồng bao đời ôm ấp và bảo vệ thành phố khỏi những kẻ thù trong chiến tranh Có thể nói, những năm gần đây sự ra đời của hàng loạt những dự án giao thông trọng điểm đã giúp cửa ngõ phía đông bước vào một thời kỳ mới phát triển rực rỡ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 diện mạo đô thị phía đông Hà Nội đã thay đổi từng ngày nhờ hạ tầng giao thông. Trong quy hoạch thủ đô Hà Nội tới năm 2030 và tầm nhìn 2050, phía đông có vai trò trung tâm như động lực mới của thủ đô. Vượt khỏi danh giới hành chính, sự thay đổi lớn nhất tại phía đông đến từ cơ sở hạ tầng, với những cây cầu nghìn tỷ đang được đẩy nhanh tiến độ. Sau Đồng Trù, Nhật Tân, Vịnh Tuy, Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang bước vào những gói thầu cuối cùng. Với tiến độ này, cây cầu có vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, dự kiến có thể về đích vào cuối quý 2 năm 2023, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Khi cây cầu này hoàn thành, sẽ đồng bộ cùng đường vành đai 2 trên cao mới được khánh thành vào đầu tháng 1 năm 2021 vừa qua. Nối đôi bờ sông Hồng, còn là rất nhiều cây cầu lớn đang và sắp được triển khai, như cầu siêu kết nối Trần Hưng Đạo, có chiều dài 5,5 km, với 6 làn xe cơ giới, cùng với dày đặc mạng lưới cầu lớn đang trong quy hoạch, như cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở, Hồng Hà, cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát. Bên cạnh mạng lưới cầu, phía đông Hà Nội cũng là nơi có hệ thống đồng bộ và hiện đại bậc nhất thủ đô. Dễ thấy nhất là những công trình lớn như nút giao của Linh, từ khi chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2021. Công trình giao thông hiện đại bậc nhất Hà Nội với 6 đường dẫn này đã giúp kết nối một loạt tuyến đường huyết mạch như vành đai 3, Cổ Linh, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo giới chuyên gia, khả năng kết nối vùng của phía đông đang được mở rộng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các dự án lớn như đường liên tỉnh kết nối Hà Nội Hưng Yên, vành đai 3,5, vành đai 4, Vành đai 3,5 đã đầu tư theo quy hoạch được 9,5 km, không chỉ giới hạn trong thành phố Hà Nội. Tuyến đường này còn đấu nối với hợp phần được tỉnh Hưng Yên triển khai. Dự kiến điểm đầu là vị trí làm cầu Ngọc Hồi, cao tốc Pháp Vân kéo dài tới quốc lộ 5. Tuyến đường này đi qua các huyện Văn Giang, Văn Lâm của Hưng Yên, được đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Đặc biệt, Công trình trọng điểm quốc gia là đường vành đai 4 đã được Quốc hội thông qua mức kinh phí lên tới hơn 85.000 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Để khởi công vào tháng 6 năm 2024, dự án có tổng chiều dài hơn 112 km. Không chỉ tăng cường tính kết nối trong vùng thủ đô với Hưng Yên, Bắc Ninh, mà còn mở rộng ra cả vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, khi có 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long đường vành đai 3,5 và 4, được kỳ vọng tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng thủ đô nói chung, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang phải ứng phó với suy thái kinh tế toàn cầu. Mức đầu tư công vào các tuyến đường trọng điểm này đang rất được chú trọng. Từ đó, phía Đông Hà Nội sẽ có thêm xung lực mạnh mẽ để bứt phá, khi khả năng kết nối với các khu vực ngày càng đa dạng, cả vào trung tâm nội đô và đi các tỉnh, thành phố lân cận. Đặc biệt, là theo hướng sang Hưng Yên. Tới đây, địa phương này sẽ xây dựng thêm tuyến đường rộng 70m dọc sông Hồng, giao cắt với cả hai tuyến đường huyết mạch. Mục đích xây dựng các tuyến đường vành đai là để kiến tạo những tọa độ phát triển mới cho thủ đô. Trong đó, phía đông Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới không chỉ của vùng thủ đô, mà còn là tâm điểm của cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với vị trí nằm ở điểm đầu kết nối vùng thủ đô với tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Phía Đông không những được quy hoạch để trở thành tâm điểm giao thương, trung tâm logistics, giao vận, mà còn là trung tâm công nghệ mới của thủ đô. Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ và bài bản bậc nhất tại thủ đô, khu vực phía Đông cũng thuận tiện kết nối tới các khu công nghiệp trọng điểm miền Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam không chỉ mang đến tiềm năng phát triển vượt bậc cho cả khu vực, phía đông thủ đô cũng là điểm đến thu hút hàng vạn chuyên gia. Nhân sự cao cấp chọn làm nơi an cư nhờ vị trí kết nối thuận tiện tới các khu công nghiệp lớn. Trên thực tế, mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ đã giúp cho khu vực này thức giấc trong thời gian qua, tạo ra làn sóng đông tiến ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các nhà phát triển bất động sản – Đóng vai trò tiên phong chính là các nhà phát triển bất động sản đã giúp định hình ngày càng rõ nét diện mạo của thành phố mới phía Đông. Với các hoạt động giao thường, kinh tế sôi động, trong đó nổi bật là các đại đô thị như Vinhome Ocean Park, Eco Park. Cách đây 3-4 năm, nếu đi qua đây, mọi người sẽ chỉ thấy đồng ruộng chiêm trũng. Mà nay, những đô thị hiện đại bậc nhất đã thu hút tới cả trăm ngàn cư dân về sinh sống – hạ tầng đường xá không chỉ đẹp và hiện đại như châu Âu, mà còn tấp nập hàng quán, không thiếu bất cứ thứ gì so với nội thành cũ của Hà Nội. Đặc biệt, Vinhome Ocean Park với hàng loạt tiện ích đẳng cấp, mang cả biển hồ về Hà Nội, các dãy nhà phố, biệt thự, các tòa chung cư cao tầng mọc lên san sát, cùng với hệ cảnh quan đồng bộ đã thay đổi 180 độ diện mạo của cả một vùng hoang sơ rộng lớn trước đây. Và không chỉ dừng lại ở đó, thành phố phía đông vẫn đang tiếp tục phát triển mở rộng ra với hai đại đô thị là Vinhome Ocean Park 2 và 3, có tổng diện tích gấp đôi đại đô thị hiện tại. Với tiến độ thần tốc, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, khi Vinhome Ocean Park 2 bàn giao toàn bộ, Vinhome Ocean Park 3 thúc đẩy xây dựng, không chỉ kiến tạo một môi trường sống với các tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, như tổ hợp biển hồ tạo sóng lớn nhất thế giới, Royal Quay Park, công viên vịnh biển thiên đường Paradise Bay, với biển hồ bốn mùa đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội, công viên nước Green Wonder, mà nơi đây còn đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sống khác của cư dân. Trường học, bệnh viện, các trung tâm thương mại lớn, các khu phố mua sắm sầm uất dự kiến sẽ mở cửa trong năm 2024 với tiềm lực của chủ đầu tư uy tín như Vingroup, chỉ một hai năm nữa thôi, nơi đây sẽ thực sự trở thành tâm điểm sống phồn hoa của cả vùng tam giác kinh tế phía Bắc. Sự phát triển mạnh mẽ của các đại đô thị của phía Đông, đặc biệt là hạ tầng kết nối đã thu hẹp khoảng cách phát triển ở hai bên bờ sông Hồng và kích thích cuộc dịch chuyển khỏi khu vực nội đô cũ chật trội lớn nhất trong lịch sử. Theo tính toán, dân số 4 quận trung tâm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đồng Đà và Hai Bà Trưng hiện đã vượt quá quy hoạch, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng. Từ nay tới năm 2030, chính quyền thành phố đang có kế hoạch chuyển cư khoảng 500.000 người ra khỏi khu vực này. Sự dịch chuyển dân cư từ nội đô ra vùng ven là điều tất yếu. Không chỉ là sự phát triển đô thị theo đúng hướng của đất nước, mà còn giúp cho con người ở mọi nơi được hưởng trọn vẹn một cuộc sống thoáng đãng, không tắc đường, không khói bụi, Bầu không khí thì trong lành nhưng vẫn giữ được sự thuận tiện khi di chuyển vào nội đô, nhờ hệ thống giao thông hoàn thiện. Mặc dù Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng chính phủ vẫn đang liên tục xúc tiến đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho bất động sản, vì đây chính là con đường để phục hồi tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất. Nhịp phát triển của hạ tầng phía đông Hà Nội vẫn đang được thúc đẩy không ngừng, là minh chứng rõ nhất